này lại giống ngô bà hôm nay chơi ba cây ba cây ba cây đi cái đủ món ba cây nhá ừ chơi bài thích là chiều đây dễ ở mãi ly cũng chán ba cây hôm nay hai trăm cửa cửa, cửa bao nhiêu đây hai trăm hai trăm hai trăm hai trăm ra hai trăm năm chơi mẹ năm trăm chơi cho to luôn hôm nay có 20 củ thôi chưa đến 20 củ tôi được 5 lít đâu. 5 lít 5 lít nhá bốc cái lần trước nhá năm năm năm nhỉ tính từ đây nhất năm hai ba bốn năm nhất nhất năm nhất năm năm lít bốc cái theo vòng hay nhà theo vòng đi bốc cái đợi tí lắm năm vòng này tôi sáu sáu tiếng một đây xuống tiền đấy ạ 5 lít không 5 lít bắt đầu chưa từ cứ không 5 lít đi nhé ừ. đánh hơn cái đánh kém hơn thấy 6 em không 6 2 6 con 6 con à 6 con chết thì nói gì hai bốc cái cho anh thoải mái nhà này bốc chị bốc cái đi này triệu đi nhân lên đánh gấp hết lên không được là đánh gấp hết Ủa, mới có hai ván mà cái tăng tốc nhanh đấy đây đánh mình 500 rồi à đây rồi tám nước có tiền sáu tám điểm chín cả à? chín cái đỏ lắm cái đỏ lắm không ơi cái này to nữa là bốn cái gì ạ bốn triệu đi 1 triệu đây đánh 1 triệu Chia đi Tất cái 7 7 7, 7 chứ 2 không? Ừ cộng 2 Lại tiền đến 5 triệu Đấy nhân nó lên thôi 6 7 6 Ăn được 7 không? Cái Đây 7 rồi Ai chết ăn, ăn ăn ăn Nó Đi cái đây chết Đây chịu chịu Phân được cả làng Thế 5 nhé 5 triệu cả 5 triệu cả năm mình đánh ván đầu cứ nhăn lên thôi cái nào ăn thì thôi chứ rồi thế đây cái cả sấp thế kia sao phải sáng cái có 1 triệu anh một lần 500 1 triệu mất mất từ 5 triệu đấy giờ đánh 1 triệu này 5 lật bài cái kiểu làm sao rồi. 8 nước ăn đâu ăn ba rồi năm tuổi tám nước điểm. ăn được không Thế bà lẻ kẹt quá điểm có thêm một củ thua hết đấy tôi có cái như thế còn một cái sao một này đến mình bốc một mình hai đen đó bốc hai đen là tôi đánh 500 thôi ờ đánh năm lất thôi đen đánh 500 vẫn cứ phong thủy triệu rưỡi này này em ơi ba à, trừ hai ừ, đối chống cửa cái củ à, để bóc bình đen đánh 500 ván này mà thua là hết lên gì đó nửa đời bốn rô nửa đời bốn rô rồi Ôi, nửa đời chín rô nó thắng cả hai nhà thua mỗi nhà này thua mỗi nhà năm trăm bốc lại đây cái này bán thua là phải lấy thép lên ừ. đánh có năm trăm đánh đi rồi bốc cái cho anh thoải mái mà còn như hồi nãy 5 triệu như hồi nãy xong nó có đỏ hơn trái chưa tiền đâu hả à, đến hai một cái nhỉ em bốc rồi đây chơi đi gỡ ra chín sáu đến à? một cái luôn đấy còn con bích là đen đi đánh năm thằng bích đen lắm lít ở mình cũng thế thế này đặt luôn chín này ui rồi gì <laughs> nào sang đây sang à ba bốn không biết là chỗ này có đủ làm chưa không đây này ba cái ba ăn cụ nhân ơi đây có một cái là như thế nhà này này ừ nhà bóc cái đỏ bao nhà năm triệu thôi cái nhà này năm triệu mà thôi á chị đồng cái không nhận quá hai củ ok ừ. đó còn cho em xả xả xả xả xương Đấy, xuống đây. Cái mơ cho phong thủy 1 triệu Nhưng mà này phải đánh cho bà ấy tụt quần luôn chín à? Nhất luôn 5, Nhất 9 về Cho bà tụt quần luôn nhá Không mắc quá 2 triệu năm năm Tôi thua ba bốn bán tôi phải mới đấy cái số tiền lên đấy đi. một củ à ừ. gỡ lại đi chứ năm nước ăn đấy thì chưa tám điểm mười rồi tám điểm thua mấy mười ui lại mười nhân đôi á ừ. sáu tôi làm cái luôn nhá ui suýt lên một rồi không chị làm cái không nó cho nó được làm cái mà à ừ nhỉ thế thì chỉ làm cái thì bán cái bán cái cho tôi đi được ừ thích kêu bán cho tôi làm Ê, tôi lại luôn bốc cái đúng không ừ. tôi làm cho làm không được làm cho làm đánh thoải mái nhỉ Anh Phong thử 2 triệu Chưa Đây em đánh 1 triệu 6 Đối 7 Đối đối đối đối đối đối Bên này Đây 3 với 7 là đối qua sang sông Rồi là sang sông đấy Tròn cái nào Ui 9 cửu sừng thích thế 3 tuổi Rồi rồi rồi 5 điểm 5 mới thua 3 tuổi Thua rồi cái thế rồi theo dây được rồi đánh gấp tiếp dây đỏ nhờ 200 được đánh lên thua đánh xuống đây đánh một triệu giả tiền đây nhá nhỉ bốc đi bốc đi mày nhất chi luôn cái giả tiền đây chứ nhỉ dạ vâng. trả rồi đã thế đánh 2 triệu chưa lên bài đặt luôn mình kiểu đánh gấp thép ấy hàng ba nước ba nước lứt à sáu tám củ tám cái tám cái an toàn là đỏ Ê, đỏ lên triệu rưỡi cho nhà này cậu cốc cặp cốc bốc hay đứt lắm bảy bảy đến hai không lại giống vừa nãy năm lít thôi củ rưỡi nhá bài đen chả muốn lên bài ui chín nước chín kìa mỗi năm lít kìa bốn điểm có rô cái thua đây đây một triệu có tí rô hơn tí nhá cảm ơn nhá cái đỏ nhờ đỏ đỏ gì đỏ đỏ đỏ phát làng này phát tiền phát lương cả làng này nhà bên kia bóc cả ờ, bốn triệu bốn triệu bốn triệu bốn triệu á nhận luôn Ui, cái đấy đấy đấy đấy cái nhất một luôn này thêm một triệu nhận không cho đánh thêm thoải mái triệu rưỡi lấy đỏ sờ tí cho lấy đỏ chưa ra ngoài khách hai triệu tôi thôi thôi không triệu một triệu thôi ra ngoài ra đây năm triệu thôi năm triệu này ừ. sờ đỏ năm trăm thôi nhá tám bốc lên bảy bảy bảy ba tuổi mấy chín ăn được không đâu đứt rồi <laughs> xin đây đã rồi năm cái sổ đây ba tuổi năm rô lại chín Trời ơi, ván này mình đi hai củ rưỡi. Để lỗ mất 4 triệu rồi. Mất à? Mất 4 triệu à? Mất 4 củ. Thế thì tôi phải gỡ cho tôi tiếng này đánh 2 triệu đi. Bốc 2 triệu đi. Tôi bốc cái mà, cái nhận 2 triệu không? Nhận luôn. 4 4 à, chính ờ, cái luôn. Cái 2 triệu nữa. Cái luôn. Hôm nay cái đỏ lắm, 5 lít thôi. Ừ, nó to. Đen Chị bé em chơi phát à? không? Không làm sao 4 điểm đặt luôn 4 6 tiền này 5 này ừ, có tiền 2 triệu. 2 triệu đây có tiền nhá đây 2 triệu mỗi mình đi sáng nhỉ đánh đi đánh tiếng sau 1 triệu này đánh to chị lên bốc cái đi chị bốc cái đi cái này thêm cái này nào hết tiền đối diện ván này mà thua tôi phải nhân lên bốn sáu đó Lật luôn bảy nước đánh một à, rồi nha. một củ ui tịt bảy bảy rô luôn ừ, bảy bảy rô tịt thua tịt thua tịt thua tịt thua đây một triệu con lưng cả làng một cụ bốn nhá mới em được bốn triệu cả anh hay này ăn dày nhờ thêm luôn á thêm hai đến mười đánh 10 triệu đây đánh 1 triệu nhá đánh 10 triệu ừ. cho cái cửa được triệu rưỡi hai triệu đi nhận không nhận rồi, ui lại á rưỡi xí cụ á lại á cái cửa nhà đỏ tí Đâu không? Cái cửa. Cái cửa. Cái cửa đây. Cái Tròn đi. Đấy. Ui, hai nước. vào ờ, cái cửa nó vào đã đã ngoài đâu. Ừ, à, cái cửa đây gì? Cửa. Cái có nhận không? Cửa mình lại biết rồi này. ba chín hai tuổi. Tôi hai nước kìa, ông mấy nước? Chị ít đâu. Cái mấy? bảy điểm cái mấy bảy là cũng đỡ đỡ đỡ sợ bốn cái bốn ăn đi ế ăn được cửa bên này triệu rưỡi chị rất cửa bên này tổng đây mười ờ, ba củ về đây bên đấy cầm ờ, đi ừ. bên kia đánh bao nhiêu tiền kìa đây ờ, mười hai triệu 11 triệu rưỡi Ôi rưỡi tôi cái cửa triệu rưỡi nhà đấy đánh 10 củ đánh kinh nhờ ừ. 11 triệu rưỡi cái cửa bên kia luôn cả ừ, hôm nay nhà đấy đỏ lắm lát cái đây bên lại đến bốc kiểu cứ từ lúc mà cứ nhắn tin điện thoại suốt thôi ấy. tập trung vào hai triệu đỏ nhở không mỗi mình đen thôi bao nhiêu đấy hả bao nhiêu đấy cứ đánh đi đánh của mình đi hai thôi cái cửa hai là ba triệu hai triệu hai triệu cái cửa bên đấy 3 triệu nhá hai ba là năm đúng không vâng. cái cửa gà mẹ đi bên này 5 lít thôi hai triệu nhá bảy nước bảy bảy bảy bảy bảy có tiền sáu sáu sáu tuổi không không nhà cái bao nhiêu nước chín à Ké Bài ra xem nào Rồi Ké mà ăn này Cua này Cua Chị có bốc có bốc cái đi Cứ ừ, đánh gặp thép lên Thôi triệu. đánh mẹ 2 triệu tiếng này 3 triệu 4 triệu đi 2 triệu Bốc cái đi bà chị 9 9 2 triệu nha. Trời ơi. Ừ. Ô chín nước có tiền đây chả chín đây chả chín yeah. Dạ. hai triệu năm trăm bên này bên tiền bốn bốn triệu á ừ. to đấy bán nãy vừa ăn 5 triệu đấy để đánh gấp thêm không? Em cứ làm đi. Có đánh không? Tùy thôi. Không, 2 triệu. Đánh đánh đi. 3 triệu nhá. 3 triệu. Thì nhận tổng 10 đi nhá. Đánh 3 triệu ai bố có cái kiểu này ừ, nhà bên kia nhá là hai triệu ấy dạ. còn giường nó trên hai triệu mình phụ một nhà này đánh một triệu bảy là tiến hai đúng không ừ, ừ, đúng rồi. bảy đối ừ, ừ. ừ. đây okay, okay, okay. cái cửa nhà này 3 triệu ấy nhỉ ai chung chưa này hai nhà ừ tôi tôi tôi tôi tôi chị đừng có vào để em thật hôm nay vào đâu chết đấy không nhăn đâu nhá cái cửa cái cửa không nhăn đâu 6 tuổi Thôi hỏng rồi, nửa đường Nửa đường được ăn đấy Biết à, quên cục kế Tốt này tí Mười Đấy Ê, cái tịt sao đây sao đây điểm sáu triệu ba triệu ba triệu tôi làm cái luôn được cái sang đây ba triệu nhà này ăn ở giữa đi nhà này đỏ này phải cái nhà này nhỉ quên đấy có điện thoại thì quên luôn không thì mình cũng phải đi hai chục bên này một củ tôi làm cái rồi ba triệu của tôi ba triệu đấy tiếp cái chỗ này xanh mắt nhỉ tôi tôi tôi ba triệu cái quả này đi uh, gần hết chỗ tiền luôn rồi cái, cái nhiều tiền lo cái gì tôi ba triệu đấy đây là cái xuống tiền đi một cái trả trương đi tôi cho vay không kia một cái trả trương cho vay cho chơi lăn đánh mà vay chị nhà kia được hết dạ, chị em mình được đâu ờ đây xuống đây làm xuống tiền đi đã thế đánh 2 triệu nhà này không chơi không chơi không chơi mai nay đen không chơi à, không đánh cái thôi à, ừ. 5, 500 thôi nhá lên luôn không phải ui suýt nhân 4 khổ thân thằng bé đấy nè đây 6 tham cho nhà này mua nhà này ông ơi mua nhà này bao nhiêu này là 2, triệu ui giời ơi cái thuộc cả là đâu bán được nhà kia đâu à, là nhà bà không? chị không có gì à, thằng nhà bà chị lừa chết cho xem này còn anh một triệu thế đánh 3 triệu nhất mặt tôi thua mất ờ, là tôi lóc cái đánh 3 triệu, triệu. xuống đi xuống thoải mái đi trên 4 lùi một chị với em là làm năm hết rồi không nó hết tiền rồi lên luôn cho máu lên luôn cho máu 6 tuần 6 tí 6 9 rồi 10 <laughs> Trời ơi, nhân đôi rồi <laughs> thêm 3 triệu nữa một một triệu này mày đỏ nhờ Đấy, 6 triệu này làng quay tôi em bốc cái đèn quá đây này ờ. em bốc quả đấy đấy bảo đen đen thế để chị may chị đánh nhỏ bốc đi em mấy chị đi hai ui à, trời quách nữa đấy chị đi được hai là đến một đúng không hai củ xuống đi xuống đi nói chung là xuống hết tiền thì tôi chia nào à, à? ba triệu hai bốn triệu 5 triệu rồi cái nhá để mắc 5 triệu nhá được chưa củ rưỡi đi được là cái gì là cũng không luật thì phải ờ, nặng căng quá chín chín chín chín rồi tôi hỏng rồi tịt chín cụ tịt luôn 4 tuổi cái gì vậy là cái tám ôi làm sợ nhỉ sợ thật kiểu gì nhỉ mình tưởng 666 rồi còn triệu cuối cùng xuống liên lạc tất tay ba triệu thế này mẹ năm triệu trở lại cái kia năm triệu nào không nhận luôn cái số này cái kia bóc đi bóc đi bóc đi go đi bốn bốn này 4, cái 4. này đấy chương cái đấy nhận 5 triệu không nhận luôn đánh xuống luôn xuống luôn ba ba hai lực bảy rồi ba sáu tuổi sáu điểm dây đen sáu rồi sáu tuổi đây mười điểm đây mười ba thì làm cái một củ rưỡi gì nữa hết tiền vừa có lấy nhà này nhá tôi có hai nước ba nước thì lấy rồi một triệu đúng không bốc cái cả chưa vẫn là x 3 triệu chị gái à, đến tiền cho mượn 10 triệu rồi. năm con. Thôi không thì nghỉ đi Thua nhiều quá thì nghỉ đi Hôm nay chị thua lắm Hôm nay đen lắm Hôm nay ngày còn đâu Không nghỉ